Xin chắc chào quý anh chị, quý nhà đầu tư quay lại với kênh chứng khoán của tuần tố TTF. Các anh chị đều thấy là tuần vừa rồi, à, phiên thứ sáu của tuần vừa rồi, thì à, phiên thứ sáu của tuần rồi mình à, các anh chị đều nghĩ đó là một phiên bán sẽ tiếp tục một cái phiên bán đồng lực bán đồng khá là mạnh. Tuy nhiên thì à, ở đây các anh chị đều thấy là nhìn trên biểu đồ à, vào phiên phiên giao dịch thứ sáu, các anh chị đều thấy là à, từ đầu phiên đúng không ạ có nó tạo một cái hở cái hở gap tăng tuy nhiên về càng về dần cuối phiên cái lực bán cái lực uh, à, đẩy nó càng yếu đi tức là cái phe bán nó là bán bán đất bán rất là đều và đặc biệt vào lúc tầm qua 14 giờ à, 14 giờ thì lực bán nó đẻ xuống tuy nhiên vào 15 phút cuối cùng 15 phút cuối cùng anh chị thấy là một cái lực kéo rất là mạnh kéo chỉ số VNI rất là mạnh tập trung vào kéo các cái cổ phiếu trong rổ viên 30 là phần nhiều như Vickgat, Hòa Phát, Vietcombank, VPBank hay là BCM hay là BGC, VGC hầu hết tất cả các nhóm cổ phiếu đều kéo thì à, các anh chị đều thấy là cái gì nào nhưng mà có một cái điều khác là là cái thanh khoản cái thanh khoản ở đây nó rất là thấp thanh khoản chỉ đạt khoảng 14.000 tỷ à, 14.000 tỷ thôi loanh quanh là 14.000 tỷ vào khoảng à, gần 600 triệu cổ phiếu được giao dịch đúng không ạ thì cái phiên xác định cái phiên ờ, thứ sáu vừa rồi á nó cho chúng ta thấy là gì cho chúng ta thấy đây là một cái phiên hồi nhưng mà vậy cái thì vậy cái câu hỏi đặt ra đây là gì là cái xu thế giảm nó kết thúc hay chưa hay nó còn giảm tiếp hay là phiên thứ hai nó là một cái phiên à, phiên nó vào tiền dòng tiền nó vào để các chị mua thêm thì à, mình nghĩ là đối với đối với thứ hai đầu tuần à, đối với thứ hai đầu tuần á, thì mình nghĩ các anh chị theo quan điểm cá nhân nhận định cá nhân của mình mình à, của tuyển TTF á, thì mình nghĩ các bạn các anh chị nên quan sát đúng không và đưa hành động ít nhất là về sau 2 giờ chiều 2 giờ chiều á và nếu như tốt nhất là, là sau giờ 2 giờ 15 phút bởi vì sau khoảng 15 phút đó thì với nhà đầu tư cá nhân chúng ta chúng ta vào lệnh vào lệnh vào ra thị trường nó rất là nhanh nhưng à, để mà nhạc tạo lập người ta đạp người, người ta điều chỉnh chỉ số thì ít nhất trong vòng 15 phút đó người ta không thể điều chỉnh chỉ số được đúng không ạ mình lấy ví dụ như đà, khoảng 12 giờ đây sau 14 giờ 15 á, thì ý đồ tạo lập nó sẽ được thể hiện rất rất rất là rõ ràng chính vì vậy mà các cái xu thế thị trường nó sẽ nó sẽ xác định sau 2 giờ 15 phút đúng không ạ sau 2 giờ 15 phút chiều đúng không ạ thì trong 15 phút đó mình nghĩ các anh chị vào ra lệnh mình nghỉ chắc chắn là thoải mái rồi đúng không ạ rồi vậy thì vậy thì chúng ta học được bài học gì à, từ giai đoạn thị trường vừa rồi đúng không ạ từ giai đoạn thị trường vừa rồi đấy tức là các chị thấy là đối với một nhà đầu tư đối với một nhà đầu tư cá nhân hay là như chúng ta ở đây á thì các anh chị thấy là ra các giai đoạn mà dễ kiếm tiền nhất dễ mà các chị dễ kiếm tiền nhất là cái giai đoạn thị trường uptrend uptrend mình lấy ví dụ như giai đoạn uh, giai đoạn này từ năm 20 tháng 3 2020 trở là đến tháng 2 tháng ờ, tháng 3 2022 tức là trong vòng 2 năm vừa rồi ở à, 2 năm hai năm đó thì uh, các, các anh chị hầu như đánh cổ phiếu nào thắng hết á hầu như đánh cổ phiếu nào thắng đúng không ạ hầu như cổ phiếu nào các bạn anh chị các anh chị ôm cổ phiếu đó từ giai đoạn đó đến nay đều đều là x2 x3 lần tài quan cả nhưng mà các anh chị ôm ta ôm cổ phiếu đó từ tháng 3 tháng 4 2022 đến nay thì hầu hầu như là lộ hầu như là lộ chính vì vậy mà trong các cái giai đoạn thị trường chúng ta đều phải có các cái phương pháp đánh khác nhau thì chúng ta sẽ rút ra một số bài học như chúng ta sẽ đều rút ra một số bài học thứ nhất là gì là khi thị trường uptrend á, thì ờ, đối với nhà đầu tư cá nhân mà ít kinh nghiệm ít kinh nghiệm hoặc là chưa có nhiều các cái kiến thức thì mới nên tham gia tức là khi mà Ờ, bởi vì khi à, người ta nói gì là ờ, tốt nhất là chúng ta nên bơi theo cái dòng nước chứ không nên bơi ngược dòng nước đúng không chúng ta thuận theo dòng nước mà đi hoặc là người ta có một cái câu gọi là không nên hơi tục tiểu một chữ làm không nên đái ngược gió nếu chúng ta mà đứng ta đứng mà đi tiểu ngược gió thì chúng ta không bị ướt quần ướt ướt quần thì cũng bị ướt chân thôi đúng không ạ thì cái bài học ở đây là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải chọn cái thị trường thuận theo thị trường vn index mà đánh khi mà tất nhiên khi mà cái khi mà thì chỗ chỉ số vn index mà nó điều chỉnh nhá thế khi, khi mà vn index điều chỉnh nhá, các chị thấy là khi ở các thị, biên rơi thị trường khi mà thị trường nó vào một cái đao một cái đao trend đó, thì cái gì đều thấy là là gì là tất cả các cổ phiếu nó đều rơi theo theo vn index nó đều rơi theo vn index không chừa một cổ phiếu nào hết không có chừa một cổ phiếu nào hết đúng không ạ và khi mà chỉ số vn index đi lên á, thì hầu như là các cổ phiếu nó cũng đồng thuận đi theo tuy nhiên thì ờ, tất nhiên là trên ờ, thị trường thì lâu lâu có một có một tòi là một vài cổ phiếu mà nó nó nó có hướng đi nó khác biệt kiểu như vậy thì những cái cổ phiếu này nó đều có câu chuyện đổi lái nó phía sau thôi đúng không rồi cái thứ hai nữa là khi mà chỉ số vn index mà có biến động một cách bất ngờ khi mà viên đấy có biến động một cách bất ngờ hoặc là bất thường thì nhanh chóng là xử lý tài khoản ngay xử lý tài khoản tức là không không có chần chừ mình lấy ví dụ như là gì ví dụ như giai đoạn này bây giờ giai đoạn này thị trường nó rơi nó rơi khi các anh chị đơn giản mà các anh chị kẻ các đường ở đây đây khi mà thị trường mà nó tạo xong cái này mình tạo xong cái này tức là khi mà thị trường các anh chị thấy là giai đoạn này các anh chị kệ một cái đường trendline đơn giản này thôi đó khi mà chỉ số về index nó đã rơi qua tất cả các cái đường kháng cự này thì xác định một điều rằng nó đã vào một cái thị trường nó downtrend đúng không thì giai đoạn này kể cả những cái cây này hoặc là cây này cây này nhá thị trường vẫn còn một số cổ phiếu nó bất đi lên vẫn tiếp tục đẩy lên như dòng họ ri dòng họ các cổ phiếu của đức giang hay là các cổ phiếu của ờ, đạm phú mỹ đạm cà mau các cổ phiếu có câu chuyện thời điểm đó tuy nhiên thì đó là những cổ phiếu khi mà giống nó giống như cái việc mà các bạn mà đi trên một cái một cái cái mà cái cái cầu cái cầu á nó bị gãy thì những cái những cái ông cái ông mà còn bám trụ được còn đi lên được á tức là như ông đó đang đi đi ở vị trí nó thuận lợi gần mép cái cầu hơn gần mép bên kia cái cầu hơn thì người ta vẫn còn đi lên được nhưng mà khi mà cổ phiếu một khi cái cầu đó bị gãy á, thì hầu hết tất cả cái hầu hết tất cả đều rơi xuống sông hết đấy thì những cái ông mà ít dạng gãy dạng ít hơn thì đó là những ông mà đang bám ở, ờ, ở, phía thành trên của cầu còn bám lên được còn những ông mà rơi đầu tiên là những ông yếu nhất các cái gì hình dung ra vậy đấy các chị nhìn ờ, nhìn thấy không ạ khi ba đường em em ấy là ba đường em ấy này nó chụm lại nó chìa xuống như thế này thì ờ, nó là một cái xác định một cái biên rơi rất là lớn một cái biên rơi rất là lớn rồi thì uh, mình nhắc lại là câu cái câu chốt thứ hai là gì tức là khi mà thị trường vn mà nó mà gãy trend rồi thì các anh chị nhanh chóng mang cổ phiếu ra xử lý xử lý ngay xử lý ngay đúng không ạ tức là sao chúng ta nhanh chóng phải hạ quy mô vị thế của mình xuống hạ cái hạ cái số lượng cổ phiếu mình nắm xuống và tuyệt đối ở giai đoạn này là không có trung bình giá xuống khi mà cổ phiếu vn nó rơi á các bạn đừng có giải mà bắt trung bình giá xuống bởi vì khi các bạn mà trung bình giá xuống được thì các bạn vô tình các bạn vô tình nghĩ là à khi các bạn mua vào thì cái trung bình giá thì nó giảm xuống tức là các bạn bị lỗi hơn nhưng mà các bạn biết là tại vì bản chất là lúc đó là thị trường nó cái trend nó đang đi xuống chính vì vậy là nó khi mà các bạn trung bình mua thêm giá của thời điểm đó thì nó làm tăng cái số lượng cổ phiếu mà các bạn bị kẹp hàng ở đó lại đấy thay vì các bạn uh, trung bình ra xuống thì các bạn phải nhanh chóng lấy hàng uh, lấy cái cổ phiếu ở trong tài khoản mình ra bán cái đã ra bán đúng không ví dụ mình lấy ví dụ như giai đoạn này các bạn lấy cổ phiếu các cổ phiếu đang rơi ok các bạn thấy à nó chiết khấu rẻ hơn nó hay rẻ hơn năm mười nghìn rồi hoặc là rẻ hơn 20 phần trăm chúng ta tại sao chúng ta không mua nhưng mà các bạn nên nhớ cái cái cái cây này cái cốt cái cốt ở đây là là cái trend cái trend của nó đang đi xuống rồi đúng không ạ khi ví dụ như mình lấy ví dụ khi các bạn mua ờ, thị trường nó đang uptrend ấy, thì các bạn trung bình giá kiểu gì các bạn ăn hết á trung bình giá các bạn kiểu gì ăn nhưng mà khi các bạn khi mà thị trường nó xuống rồi các bạn trung bình giá kiểu gì kiểu gì các bạn cũng sớm sớm ngày các bạn bị cháy tài khoản thôi nếu như các bạn cứ dùng bởi vì bởi vì cái cái chốt ở đây là chúng ta không có một số tiền vô biên để chúng ta có thể trung bình giá mại được đúng không ạ chúng ta trung bình được giá hôm nay vậy thì khi mà ngày mai thị trường nó tiếp tục giảm nữa thì chúng ta lấy tiền đâu mà ra trung bình giá tiếp đúng không chính vì vậy mà giai đoạn này á chính vì vậy mà khi mà khi mà thị trường nó trend rồi nên hạ tỷ trọng đầu tiên là xử lý bớt hạt số hàng cái thứ hai là hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống thứ ba là không được trung bình giá xuống đó là những cái cốt yếu để các anh chị tồn tại trên thị trường chứng khoán này rồi vậy thì đấy là, là các bạn khi các anh chị mà mua trên thị trường mà nó uptrend vậy thì trong cái lúc giai đoạn mà thị trường nó sideways thì làm sao thông thường á thị trường à, thị trường uptrend chính là thị trường kiếm ăn thị trường sideways á, là thị trường chúng ta khó kiếm ăn hơn đúng không giai đoạn đó thì thị trường là giai đoạn thị trường mà nó sideways á chính là giai đoạn các anh chị mà cái cái cửa ăn của anh chị nó là 50 và 50 thôi nó giống như khi các thị trường uptrend ấy, thì các xác suất của anh chị là xác suất các anh chị thắng là 80 phần trăm nhưng mà thị trường sideways á, thì xác suất các anh chị thắng là 50 phần trăm còn thị trường đào đào trend á, thì xác suất các anh chị thắng á, là đến à, xác suất các anh chị thua nó lên 90 phần trăm là và thậm chí là thậm, chí là 100 phần trăm mình chưa thấy có ai mà ôm ôm nhiều cổ phiếu trong giai đoạn thị trường nó downtrend mà thắng lợi hết á đúng không trừ những cái người mà, mà người ta cầm cổ phiếu người ta mua cổ phiếu ở những vùng tốt dưới đáy này người ta ôm cổ phiếu ở vùng này kể cả thị trường có điều chỉnh xuống đây thì ta cũng chả vấn đề gì cả trừ những người mà mua mua người ta mua tầm dài hạn cầm uh, cầm hàng chục năm trời ra thì không vấn đề gì nhưng mà đối với những người mà mua cầm cổ phiếu theo tháng hoặc là theo tuần như chúng ta mà mà mà mà, mà ôm cổ phiếu khi mà thị trường nó trên thì ừ, mình thấy chưa thấy ai mà tồn tại được lâu ấy đây à, ờ, rồi thì một điều lưu ý nữa là gì khi mà thị trường nó downtrend trên các anh chị hạn chế giao dịch cổ phiếu hạn chế giao dịch khi mà thị trường nó rơi á, như giai đoạn thị trường này đấy nó rơi như vậy thì kiểu có thể là trong trong những nhịp rơi này nó sẽ cũng xuất hiện một số các cái nhịp hồi như giai đoạn này như uh, giai đoạn từ ngày ờ, mùng 26 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 tức là trong vòng ba cái này các chị mua hàng mua xong hàng về có thể bán kịp nhưng mà uh, đấy là chỉ dành cho những anh chị mọi là thực sự là lâu năm trên thị trường hai là một có kỹ thuật trading nó cực cực kỳ giỏi thì may ra các anh chị mới có thắng được nhưng mà các anh chị mua trệ một hoặc hai phiên mới mà các anh chị đu theo mình lấy ví dụ như các chị đua theo cây này một ở ờ, vùng 1553 này sau cái hàng về hàng về các chị mất ít nhất là đến 5 đến 7 phần trăm là ít đúng không ạ thì những ai mà không giỏi về phân tích kỹ thuật cũng không giỏi về thị trường cổ phiếu hoặc là không có thời gian theo dõi bảng điện khi mà thị trường đào trend tốt nhất là nên thoát uh, tốt nhất là cầm tiền được rồi thì ngồi im đúng không ạ nó giống như cái việc mà khi mà ờ, nơi dòng nước nó chảy xiết dòng nước nó chảy xiết các anh chị mà không biết bơi thì tốt nhất là ngồi trên bờ mà quan sát đấy khi mà nước nước lớn mà nó chảy xiết đúng không ạ mà nước chảy xiết nó mạnh ấy, thì các anh chị không biết bơi thì tốt nhất là ngồi trên bờ mà gì đừng có thò chân tay máy xuống bờ xuống sông dễ bị nước nó cuốn trôi mình lấy cái hình ảnh nó nó nó nó nó trực quan như vậy để, để các chị dễ hình dung ra đúng không ạ còn nếu anh chị mà trong lúc mà thị trường nó đang rơi như vậy đúng không ạ thì khi khi mà nó tạo đáy rồi thì những nhịp hồi này các chị có thể tham gia được ví dụ mình lấy cái chị mua đồ này thì thị trường nó dụ về đây xong nó đi lên các chị vẫn có lại được mà đúng không ạ vậy thì khi thị trường nó rơi nó khả năng sẽ bắt chết trở lại như vậy vùng như vậy thì các chị nên ngồi im và vùng như vậy các vùng nhìn vùng này này cái vùng từ 13 ờ, tháng 7 tới ngày 22 27 tháng 7 thì vùng đó là vùng chúng ta tham gia còn như cái vùng như đợt vừa rồi mình có khuyến làm video khuyến nghị các chị vào đầu thứ hai tuần vừa rồi á tức là ngày mùng tầm 11 tháng 9 á 30 ờ, tháng 8 là mình có làm video à 31 tháng 8 thì mình có làm một video mình khuyến nghị anh chị nên hạ để trọng cổ phiếu tại vì ở vùng này mình thấy nó tiệm cận cái vùng định cũ và khả năng cái xác suất cái nó nó sẽ bùng lên nó đi vượt lên là khó chính vì vậy mình đã làm mình khuyến nghị anh chị đến hạ tỷ trọng cổ phiếu và cầm tiền ưu tiên cầm tiền mặt ở giai đoạn này cổ phiếu nó vào cái vùng mà không an toàn thì chúng ta nên ưu tiên cầm tiền mặt rồi một cái cơ một cái kinh nghiệm để rút ra nữa là khi mà các trong một giai đoạn tăng của của, của thị trường á thì các cổ khi mà các cổ phiếu dẫn đầu á, dẫn đầu của giai đoạn thị trường đó mà nó đạt đỉnh thì mình lấy ví dụ như giai đoạn năm 2019 2020 ở năm 2021 vừa đột vừa rồi khi mà cái Lido cái dòng dòng dòng dòng bất động sản á, nó đạt đỉnh á, tức là tức là dòng khi mà các cổ phiếu như dòng bất động sản như DG hay là CEO á, nó đạt đỉnh và nó bắt đầu giảm thì đó là những lúc mà chúng ta phải cần cân nhắc là rời khỏi thị trường chứng khoán tức là bán hết toàn bộ cổ phiếu và rời khỏi thị trường đúng đứng ngoài quan sát hoặc là chuyển sang các cái dòng cổ phiếu khác quan sát các dòng cổ phiếu khác đúng không ạ đó là một trong nguyên tắc tối quan trọng khi mà được các chị đầu tư chứng khoán rồi một cái nguyên tắc nữa là khi mà trong một cái xu thế giảm của thị trường khi mà các cái khi mà các cái cổ phiếu mà nó cạn kiệt volume nó cạn kiệt volume đó chính là lúc lúc mà chúng ta cân nhắc để theo dõi cổ phiếu đó tức là khi mà bởi vì các cổ phiếu đó khi mà nó nó cạn kiệt tức là cái khối lượng bán ra nó không còn nữa thì đấy chính là lúc mà nhà cái nó đã gom đủ số lượng và cái lượng mà cái lượng lưu hành trên thị trường nó không còn nhiều thì những lúc đó là những lúc mà nhà cái nó người ta chuẩn bị đẩy giá cổ phiếu lên đúng không ạ